mình hướng dẫn KYC lên uh, bậc 3 bậc 1 bậc 2 thì uh, dễ rồi các bạn chỉ có điền vào thôi thì uh, đầu tiên thì các bạn uh, tích hết máy này cho mình nha xong rồi bước tiếp theo rồi các bước tiếp theo thì các bạn điền uh, theo mình nha câu một là sai hai là phân toán rủi ro bằng cách đầu tư vào mỗi cổ phiếu thông báo ờ, cổ phiếu câu ờ, ba là không có khả năng lấy lại vốn câu 4 ờ, là họ có thể thất bại câu 5 là thông thường có thể bán ừ, cổ phiếu dễ dàng mã thông báo của mình câu 6 là mã thông báo giữ lại và tôi sẽ giảm tiếp theo dựa trên các mọi người tinh vi nha thế cho nó chắc rồi bấm vào ờ, tôi đã đọc có được mà xác nhận rồi mình đã hoàn thành cái uh, ờ, KYC cấp 3 nha rồi ờ, KYC cấp 1, cấp 2 thì các bạn điền ờ, tên và mã số rồi số điện thoại của mình thôi. Rồi ờ, nếu các bạn muốn uh, kỹ hơn á thì uh, bật thêm uh, uh, Google mã xác nhận Google mà mình thì uh, vậy thôi vậy rồi rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha mình có để đường link uh, ờ, la token ở phía dưới và các bạn nhớ đăng ký kênh để mà cập nhật những cái ờ, dự án iRob nhanh nhất tại vì mấy cái dự án iRob này nó nó nó diễn ra rất là nhanh khoảng trong khoảng vài ngày à thì các bạn nhớ là đăng ký kênh để mà có những cái thông báo sớm nhất ờ, từ mình vào tham gia để để khỏi bị lỡ chuyến đò nha